chào xin chào các cô chú anh chị và các bạn gia đình Mai Rawan ngày nay thì à, Hải à, xin hướng dẫn các cô chú anh chị à, cái cách mà chúng ta sửa lỗi của những cái tài khoản đăng ký KC BDN ấy, để nhận các cổ phiếu của Rawan thì thời gian vừa qua rất nhiều cô chú anh chị đang bị sai và sửa lỗi do các thao tác hoặc là uh, lý do cũng như là về về cái, cái đối tác ờ, BDN nó công ty nó cũng có những cái vấn đề về à, phần mềm cho nên là ở đây chúng ta có một số cái lỗi mà rất nhiều cô chú anh chị đang gặp phải thì hôm nay Hải xin hướng dẫn cho các cô chú anh chị cô chú anh chị để à, biết chúng ta vào à, sửa lỗi đầu tiên thì Hải cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị một tuần mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc năng lượng lan tỏa giá trị giao quan và thành công à, các cô chú anh chị sẽ giúp cho Hải đăng ký kênh cũng như là à, lời comment bình luận này, à, cho Hải rút kinh nghiệm có những cái video thật tốt hơn thì à, khi chúng ta mà vào tài khoản à, ví dụ chúng ta vào một tài khoản mà bị lỗi ví dụ như là Hải sẽ vào một tài khoản như vậy đúng không ạ chúng ta sẽ vào một tài khoản rồi à, chúng ta vào thì cái tài khoản nó như thế này xuất hiện là à, chào mừng một cái tên ID nào đó của nhà mình của mình đăng ký nhưng lại nó không có quả chuông ở bên tay phải và có số 1 đúng không ạ như vậy là một cái lỗi cơ bản nhất hoặc là có những lý do ví dụ như là nó kêu là báo là mật khẩu và à, mật khẩu và và và cái tên ID ấy, nó không không khớp mật khẩu hoặc tên ID không khớp thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ vào lại tài khoản à, vào lại tài khoản của, của rau ăn à, chúng ta vào lại tài khoản rau ăn nhé chúng ta sẽ vào lại tài khoản của họ và chúng ta vào cái phần back office này. ban đầu chúng ta vào chỗ à, grand reward tức là cái chỗ mà mà à, chúng ta được tặng cái, cái cổ phiếu ấy. À, ví dụ là bạn này thì bạn được 173,75 cái siêu ăn thì chúng ta sẽ đổi được tương đương khoảng đầu đó hai cổ phiếu tức 100 cái siêu ăn thì được một cổ phiếu à, chúng ta sẽ vào cái phần mà uh, cron the world cái hình lục giác màu vàng và ấn vào swap info à, tức là thông tin hoán đổi đấy và vào đây và các cô chú anh chị lưu ý một điều là chúng ta phải sử dụng đúng cái gmail mà họ họ đang đang đang đang đề nghị chúng ta nhé bởi cái gmail này đấy này đây là gmail này đấy, gmail trên cái dòng gmail chúng ta có trong màn hình đấy thì à, mọi người à, các cô chú anh chị phải đúng cái gmail này bởi vì à, trước đó chúng ta quá trình mà đồng ý hoán đổi các bước chúng ta đã sử dụng gmail này rồi và dẫn đến là một số anh chị là là là có thể sau này mình đổi Gmail do hồi đó có những thông tin Gmail mà bị à, gì ạ nó bị bị bị à, vô hiệu hóa hoặc là quên mật khẩu chúng ta đổi trong thời kỳ ra ăn cho phép được đổi đấy. nhưng mà trước đó thì chúng ta đã đã khóa khóa cái thông tin lại và gửi cho BDN rồi cho nên họ mặc định cái Gmail này những cái trường hợp là như thế thì các cô chú anh chị sẽ để viết thuốc bọt nhé thì Hải sẽ làm một video để hướng dẫn các cô chú anh chị à, viết cái thư thuốc bọt sau và đây là Hải sửa lỗi là chúng ta là khi vào tài khoản mà nó trên gọi chuông con số 1 và hoặc là tên ID và mật khẩu không khớp ấy, thì nó sẽ xử lý cách này chúng ta sẽ vào à, đăng nhập vào cái, à, cái, cái à, từ tài khoản đau ăn đăng nhập vào cái phần à, của của um, à, BDE nó sẽ vào cái giao diện này chúng ta login rồi chúng ta đã nhập vào tài khoản nhé. rồi như vậy chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản có phải là khi đăng nhập vào tài khoản không, không được không ạ chúng ta sẽ quay lại à, chúng ta log out quay lại chúng ta sẽ quay lại à, cái màn hình chính ở đây thì hải sẽ quay lại từ đầu chúng ta có chú anh chị nhé để cho nó chúng ta dễ dễ cảm nhận hơn chúng sẽ vào tài khoản log on lại này chúng ta sẽ ấn vào cái đường link là thông tin à, bleed đít linh đấy. đây là cái thông tin mà chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản bdn e. đấy vừa nãy hải vừa cho mọi người thấy cái tài khoản rồi chúng ta vào cái giao diện này thì nhớ các cô chú anh chị hãy tích vào cái quốc à, kỳ cái biểu tượng quốc kỳ Việt Nam chúng ta để chúng ta người Việt Nam và chúng ta ấn vào chữ đăng nhập à xin lỗi ạ và chữ đăng ký chúng ta sẽ vào chữ đăng ký nhé cả nhà xin lỗi ạ cái này là sửa lỗi mà chúng ta ấn vào chữ đăng ký và đây ạ có phải tên hồi nãy là ừ, cái tài khoản là Vbit 68 đúng không ạ chúng ta sẽ thêm một cái một ký tự khác thêm một ký tự khác hơn toàn à, ví dụ trường hợp của cái số 8 Hải sẽ thêm một cái ký tự khác à, là 68 à, 68 rồi chúng ta như vậy chúng ta thêm hai con số 68 nữa hoặc là 688 rồi ok 68 ok ạ rồi chúng ta sẽ tạo mật khẩu thì cơ bản ta sẽ hết sử dụng mật khẩu của rowan cả nhà nhé lưu ý cái tên người dùng ra phải đặt một cái tự khác hoàn toàn à, thay vì nó là cái số 8 đã thêm một ký tự có thể 8 hay 9 gì đó nhưng phải nhớ chúng ta phải chụp hình lại hoặc cái sổ luôn để khi chúng ta vào nó để quên mất rồi không vào đăng nhập được Đấy, tạo tài khoản xong Đấy. vậy chúng ta sẽ đặt đăng nhập lại cái mật khẩu cũ mà chúng ta đăng ký với đầu ăn cho khỏi quên vì ai cũng nhiều việc rồi chúng ta sẽ đăng nhập vào cái mật khẩu mà chúng ta tạo mới nhưng mà ờ, tốt nhất là theo tại mật khẩu rau ăn tại nhà nhé để cho chúng ta khỏi bị quên nhiều việc lắm chúng ta dễ bị quên rồi chúng ta nhập vào đây chúng ta sẽ mở cái ờ, nếu cẩn thận thì chúng ta có một máy chúng ta sẽ ghi chép lại ghi chép lại cái, cái tên cài đặt của cái tài khoản mà chúng ta muốn muốn muốn vào đó hoặc là chúng ta có hai máy chúng ta vào luôn cái phần mà mà cài đặt đấy chúng ta sẽ có được thông tin ta sẽ thông tin cài đặt để lấy thông tin chính xác rồi chúng ta sẽ vào phần cài đặt lấy thông tin cho chính xác cả nhà nhé thì chính xác cái vấn đề chúng ta sửa lỗi cho nên là thông tin chúng ta ghi ở cả ROAN thế nào thì chúng ta phải ghi chính xác như vậy là ví dụ như là chữ họ bên đó mình đăng ký là chữ in hoa không dấu thì bên này cũng in hoa không dấu còn nếu mà chữ thường có dấu thì vẫn phải ghi có dấu ạ vấn đề sửa lỗi thì phải hết sức cẩn thận rồi chúng ta đặt tên chính xác và đi ừ, trang chúng ta tạo một cái tài khoản mới hay đi đây cẩn thận hơn xưa chúng ta viết ừ, vội vàng thì bây giờ cứ cần ừ, từng trừ từng, từng chữ một từ từ hướng chứng một để chúng ta khỏi bị sai lỡ có sai thì à, rất là khó để sửa đúng không ạ rồi cái địa chỉ thì chúng ta ghi ở đây thì theo đúng tài khoản của rau ăn thế nào chúng ta ghi vậy cũng có nếu có dấu thì ghi có dấu cả nhà nhé mã vui mã vui chính chúng ta lên sử dụng à, à cộng 84 chúng ta sử dụng cộng 84 thì sẽ hợp lý hơn chứ à, theo mã vùng thì Việt Nam cũng nhiều mã vùng thay đổi cũng thường xuyên cho nên là chúng ta sử dụng cộng 84 là hợp lý rồi nhớ là địa chỉ mail Hải nhấn mạnh một điều là nếu chỗ tại cái à, văn phòng của Rao họ à, họ họ kiến tức là họ hướng dẫn chúng ta khuyến cáo ta sử dụng cái Gmail là nên đúng Gmail đó thì mới được nhé còn nếu sử dụng Gmail mới thì cũng không được đâu trong trường hợp nếu mà Gmail mà sai như Hải nói hồi, hồi đầu nãy ấy, thì chúng ta sẽ phải viết thu số bọt thì viết thư số bọt thế nào thì Hải sẽ hướng dẫn một cái video khác anh chị cô chú lưu ý cái cẩn thận nhé có những người bị sai là do sao quá trình tôi lập mail này chúng ta lập mail tạo tài khoản ấy chúng ta lại à, lại lại, lại sai một chữ thôi cũng là sai hoàn toàn rồi về cơ bản gmail thì sai một nét của chữ hoặc là khoảng trắng nó cũng là một cái gmail mới hoàn toàn rồi cái này đấy các cô chú anh chị chúng ta cẩn thận một chút xíu kiểm tra lại Vâng, sau khi đăng ký xong chúng ta à, tích vào cái ô xanh giống như đăng ký bình thường cả nhà lưu ý kiểm tra lại thông tin chúng ta có sai thế nào không và cố gắng làm sao đúng cái thông tin đã đăng ký trên à, tài khoản đó ăn à, và hãy nhấn mạnh một điều nhé chúng ta sửa là chúng ta phải thay cái cái tên gì ạ cái, cái, cái tên ID chúng ta thêm một, một chữ gì đó cả nhà phải lưu ý nhé rồi sau khi làm xong thì nó chuyển chúng ta sang cái phần này à, cái phần này thì đúng là mọi người vẫn thấy bình thường đúng không ạ và ở trên này có chữ opt out thì chúng ta đừng có đăng ký tại vì nó tích sẵn rồi tức là nó không đồng ý và chuyển đổi của row chắc chắn là chúng ta phải đồng ý rồi anh cũng chờ đợi ngày này mà đúng không ạ chúng ta sẽ tích cái ô xanh nằm dưới là chữ i a g g re à, tức là i a i a g e đấy ngay là i R e, đúng không ạ chúng ta xác nhận vào đó và tích chỗ đó thì khi mà cái, cái dấu tích xanh nó nằm dưới là chúng ta ấn chữ tiếp tục rồi khi mà tiếp tục thì nó sẽ quay lại cái giao diện ban đầu như vậy là chúng ta là à, chúng ta đăng nhập vào rồi và biết sáu tám tám đúng không ạ hồi nãy chúng ta sáu tám rồi vâng, như vậy là các cô chú nhìn thấy ạ đến đây chúng ta sẽ có gì ạ chúng ta có được số 1 ở trên trên tài khoản này rồi đúng không ạ chúng ta có một số 1 ở trên tài khoản này rồi như vậy là về cơ bản là chúng ta đã hoàn thành cái vấn đề chúng ta chỉ cần thay thêm một con số à, có phải là chúng này rồi biết 68 thì thêm số 8 nữa thôi cũng là các, các, các cô chú anh chị có mình nhớ một điều là thêm cái gì phải nhớ lại nhé một là cái sổ à, cái sổ lại hoặc là chúng ta chụp hình lại chứ xong thì khi ta vào ta được quên tên đặt là cái gì thì ta không vào được ở đây thì có một số các anh chị khi đặt cái tên à, với tài khoản VDN trước đây chúng ta đặt tạo tài khoản đấy thì chúng ta đã ghi thiếu chữ ví dụ như là gbit 68 thì chúng ta lại ghi gb à, thiếu chữ y mà thêm g nữa là 68 thì khi mình cũng làm đúng nhưng mà đăng nhập vào tên ID sai cũng sẽ không vào được đấy là cái lưu ý rất quan trọng và ở đây thì Hải nhấn mạnh rằng là một điều chúng ta khi vào vào lại thì hãy nhớ là vào à, cái phần giao diện của BDN thì hãy tích vào cái về cái à, quốc kỳ Việt Nam nhé về tổng quốc kỳ Việt Nam đó là quan trọng đấy, sau đó là những cái mà lưu ý Hải nói rất là kỹ chúng ta hãy cẩn thận và đến đây thì Hải sẽ ừ, bắt đầu khai xê cho các cô chú anh chị thấy chúng ta sẽ à, trước tiên chúng ta sẽ tích tích vào trong cái hình người bên tay trái trên cùng của điện thoại để kiểm tra đấy có phải những thông tin chúng ta đúng không rồi chính xác rồi bây giờ là Gmail này là điện thoại này rồi địa chỉ rồi chúng ta quay lại ha chúng ta quay lại và chúng ta tích vào số 1 quả chuông trên cùng của điện thoại nó số 1 rồi chúng sao mà tích vào số 1 này thì chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ ấn vào cái ô vuông ô hình chữ nhật mà nó nằm ở trên lưng chừng à, 2 phần 3 của điện thoại chúng ta ấn vào đây rồi đây, đây, đây chúng ta đã thấy được cái uh, đến cái, cái đúng giao diện ra cần làm đúng không ạ chúng ta đang bị thường thì cái số 1 không có là không có giao diện này nó sẽ vào tải ảnh tải lên ảnh tự chụp rồi chúng ta sẽ vào phần tệp và chúng ta chọn chọn hình ảnh trước tiên là chúng ta sử dụng cái gì ạ và sử dụng cái hình selfie chúng ta cả nhà nhé rồi ok rồi sau khi mà hình selfie thì dòng thứ hai chúng ta sẽ sử dụng à, chứng minh nhân dân mặt trước cả nhà lưu ý chuyện này à, chứng minh nhân một phần trước dòng thứ hai nhé cả nhà nhé rồi chúng ta sẽ chọn và dòng thứ ba dòng ba thì theo khuyên cáo chúng ta cũng sử dụng có một số vài đa phần thì chúng ta hãy sử dụng ngay chính cái mặt sau của của, của chứng minh nhân dân là tốt nhất bởi vì nó đảm bảo cái tính à, pháp lý an toàn nhất còn nếu một số người thì lại à, họ có thể đưa là cái gì ạ cái uh, hợp đồng thuê nhà có phải có mộc đỏ nhé không mộc đỏ tức là làm sao nó có xác nhận nơi cư trú thì rõ ràng cái chứng minh mặt sau chúng ta là xác nhận của công an tỉnh rồi đúng không ạ rõ ràng là tôi ở à, đang địa chỉ này trên chứng minh này thì nó xác nhận nơi cư trú rất là cụ thể rồi còn không thì chúng ta sử dụng gì ạ cái uh, hóa đơn điện nước như phải có hợp đồng ấy. hợp đồng điện nước phải có mộc đỏ miễn sao có mộc đỏ xác nhận của ừ, chính quyền đó là điều quan trọng thì chúng ta hãy sử dụng gì ạ chúng ta sẽ dùng cái cái mặt sau của chứng minh nhân dân chúng ta sẽ kiểm tra lại chúng ta sẽ kiểm tra lại nữa. có thể chúng ta làm thế hoàn toàn ta ấn lại kiểm tra là à, chính xác nó là được và chính xác sai cũng được sau này có gì là rất là không an toàn với không ờ, tài khoản nên bây giờ nó là trở thành các cổ phiếu rồi chúng ta phải hết sức thận trọng ok sau lên thì chúng ta sẽ à, thế là vậy, cái dưới cùng chúng ta kéo lên thế chữ xác nhận màu xanh thế là chúng ta đã ok và ấn xác nhận rồi sau khi ấn xác nhận thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện như vậy chào mừng là à, Gbit 688 chào mừng đến với à, D, D Guitar Partner Network DBN chúng ta và chúng ta ấn vào chữ ký thư trao đổi nhé nó màu xanh lá cây nằm dưới cùng của điện thoại ok như vậy là chúng ta vào đây thì à, chúng ta hãy nhìn những thông tin có đúng không ạ à, tên này lợi hoàng công này Đấy, địa chỉ này rồi cổ phiếu là được hai à, xin lưu ý hợp đồng này được viết bằng tiếng Anh à, cho nên là tất cả hợp đồng họ viết bằng Anh để đảm bảo tính an toàn nhất cái phần mà phần à, cái những cái phần mà mà tiếng Việt hoặc là các ngôn ngữ Việt hay các ngôn ngữ khác à, là là nó có nguy cơ là sao ạ khi mà quá trình Google dịch hoặc là dịch nó không chính xác về về về về cái nội dung chính cho nên là họ sử dụng tiếng Anh trong các cái hợp đồng mà mà mà các hợp đồng ký kết Ờ, các đối tác nước ngoài nó phải sử dụng tiếng Anh là tiếng ngôn ngữ chính và đảm bảo tính chính xác từ cái, cái hợp đồng đó cho nên ở đây chúng ta cơ bản xác nhận theo công ty thôi à, và sau khi kéo hết thì chúng ta có một cái cái ô màu à, xanh nước biển ở dưới là bằng cách tích vào ô này theo đó bạn đồng ý với việc trao đổi và à, các điều kiện điều khoản kèm theo và hợp đồng y nhận thư điện tử VLC mạng đối tác kỹ thuật số và thông qua bất cứ hình thức giao tiếp nào khác mà bạn đã cung cấp cho BLC mạng đối tác kỹ thuật số chúng là ta đồng ý cái này chúng ta tích vào cái ô xanh ô trắng nhỏ nhỏ dưới cùng của điện thoại bên tay trái cái tích vào rồi chúng ta ấn chữ xác nhận Ok như vậy là chúng ta thành công cả nhà nhé à, và chúc mừng tất cả các cô chú anh chị chúng ta đã hoàn thành cái việc sửa đổi thông tin sửa đổi thông tin và à, chúng ta sẽ tích nhẹ lại cái chúng ta quay lại thông tin rồi có phải các cô chú anh chị thấy một điều ạ à? là chúng ta lại GBIT 688 chào mừng đến với Digital Panel Network và ở đây là số lượng chia sẻ là hai tức là chúng ta được hai cổ phiếu vậy là chúng ta đã hoàn hoàn thành cái vấn đề chúng ta tạo một cái à, tạo một cái tài khoản bị lỗi à, và đấy hãy những lưu ý những điều nhé. quan trọng là cái tên ID chúng ta phải phải sửa và đặc biệt là không được đổi quá nhiều không được đổi quá nhiều và trong quá trình úp mà úp hình ảnh ấy, nếu các cô chú hình ảnh mà úp lên nó báo là không lỗi ấy, thì các cô chú anh chị hãy, hãy lưu ý một điều là chúng ta hãy gửi cái hình ảnh đó qua Zalo chuyển qua chuyển lại hoặc là Messenger chuyển qua lại hai ba lần như vậy là cái dung lượng của cái, cái cái à, hình của chúng ta nó sẽ giảm xuống và chúng ta sẽ cai dễ đây là cái điều mà Hải nhắc nhở và đặc biệt trong tất cả mọi tài khoản thì chúng ta hãy nhớ một điều là hãy ghi chép cẩn thận à, cái lỗi của chúng ta ngày nay có nhiều lỗi lắm tức là quá trình chúng ta tạo tài khoản thì ghi sai sai chính tả sai chữ hoặc đặc biệt với Gmail cực kỳ nguy hiểm sai một nét thôi là chúng ta đã có thể là là Ờ, không có được được ờ, xác nhận được tài khoản đó rồi nhiều cái tài khoản khác ấy, mình làm cái gì cũng vậy cái gmail cực kỳ quan trọng và các cô chú anh chị phải lưu ý cái gmail đó là phải sống tức là sao phải phải nhận được thông tin đó, thì đấy là những thông tin mà hải hỗ trợ giúp các cô chú anh chị chúng ta à, biết cách sửa lỗi và một lần nữa thì hải chúc cho cô chú anh chị sửa lỗi à, những tài khoản mình để uh, nó sẽ hoàn thành và thành công tốt à, mình nó nhận được cái giá trị mà trong quá trình chúng ta đến với Rowan thì công ty tặng lại các cái cổ cái, cái, cái điểm siêu ăn điều vua và trở thành những cổ phần rất giá trị à, kính chúc cô chú anh chị một lần nữa thì nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an thành công với rau ăn và lan tỏa giá trị à, và à, cũng mong các cô chú anh chị à, không à, không quên à, đăng ký kênh cũng như là à, có những cái bình luận để cho Hải có những uh, video kế tiếp nó, nó được hoàn chỉnh hơn cũng như giúp các cô chú anh chị được cập nhật những thông tin tốt nhất Hải xin cảm ơn và hẹn gặp lại xin chào và hẹn gặp lại tạm biệt ạ